Ok xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Tôi rất vui vì được gặp lại anh em trong cái buổi tối ngày hôm nay Anh em thân mến, cái ngày hôm qua nó đã có một cái update mới ở trong cái trò chơi Auto Chess Mobile Và tôi cũng đã ra một cái clip sớm trong cái buổi tối sau update Tuy nhiên là cái khoảng thời gian mà tôi được tìm hiểu trò chơi cũng như tôi chơi nó còn quá ít Nên là cái video ngày hôm qua tôi đã chưa đánh giá hết được cái sức mạnh của cái con tướng Fallen Witcher Sau khi mà nó đã được làm lại Chính vì thế cái video ngày hôm qua ấy, nó chỉ là những cái đánh giá sơ bộ cơ bản về con tướng Fallen Witcher trong cái meta mới. Và tôi đã hứa với anh em, đấy có hứa với anh em là tôi sẽ tìm ra cái đội hình mà nó có thể kết hợp được với Fallen Witcher tạo thành một cái đội hình mạnh nhất khi mà kết hợp nó với nhau. Đấy thì <clears throat> tôi đã mất thời gian ngày hôm nay để tôi tìm hiểu và tôi đã tìm ra được rồi. Đấy nên hôm nay tôi buổi tối nay tôi giới thiệu luôn cho anh em ở trong cái clip này nha anh em nhé anh em sẽ xem cái clip này và đánh giá xem là liệu rằng là cái meta này mà chơi như thế này đấy, trong cái đội hình mà tôi giới thiệu cho anh em liệu là có ok không đây thì vẫn là trong cái giai đoạn mà tìm hiểu và đánh giá thôi nhưng mà đối với tôi thì tôi chơi tổng cộng là đã test thử 3 trận và rất là ok nha anh em nhá toàn tốt thôi toàn tốt thôi ít nhất là top 3 đấy nên là anh em yên tâm anh em thử thử và làm theo Biết đâu nó cũng lại được xếp vào cái hàng bí ký của tuần cơm thì làm sao <laughs> Ghi danh sử sách Đấy Để xem là liệu rằng là nó có ok không Nếu mà chơi theo cái kiểu của tôi Nha anh em nhá Rồi Đầu game để tôi tính toán để làm nào để có thể giữ máu tốt nhất Sau đó chúng ta sẽ form đội hình ở giai đoạn giữa game nha anh em nhá Tôi nghĩ đây là một cái đội hình mạnh ở giai đoạn giữa game Không hoàn toàn là mạnh ở late game đâu Nhưng mà giữa game thì có vẻ rất là ok đấy và nếu mà chúng ta kết thúc game đấu sớm thì có thể chúng ta sẽ giành được top 1 Nếu mà không gặp những cái bộ siêu lết Đánh siêu lết thì có thể là giành được top 1 Đấy còn ví dụ như gặp những cái line up siêu lết như là 9 Hunter hoặc là những cái line up như là là là, là 9 Assassin thì cũng chưa biết đấy anh em nhá. <clears throat> chưa biết ai ăn ai đấy chứ cũng không phải là yếu, không phải là yếu hơn thua nhưng mà nếu mà đánh ở cái giai đoạn mà tầm khoảng round uh, ờ, 35 đến 40 thì vẫn rất là ok, có thể được top 1. Ok, đồ này thì có vẻ là hơi sai một tí so với cái đội hình mà tôi mong muốn nhưng mà không sao. Ba goblin đầu game cũng được. Đồ này cũng vẫn chơi được, đánh chuyện thắng được nha anh em nhá. Ghép được cái gì thì ghép thôi. Ok. Tôi thì tôi mong muốn là đầu game của ba Hunter hơn Đấy nhưng mà nếu mà chơi Goblin Mech cũng ok Cũng không sao hết Có thể kết hợp các, các cái con Mech với nhau để chiến thắng thì uh, có công nghệ Mech Drone Thế nên là ờ, tôi muốn ghép đồ sớm uh, không được rồi <clears throat> Hỏng hỏng hỏng hỏng Thằng đỏ thế nhở hai con hai sao ở round 4 á To thật Không ổn à, không ổn à Ghép đồ này hơi sai Ghép đồ hơi sai <clears throat> Nếu mà nó có cái chén thánh đầu game thì kiểu dạng như này tôi ghép được chén thánh có khi ngon hơn Giáp xoay này có vẻ không ổn lắm Chết rồi, bài này xấu rồi này Bài xấu rồi, xem nào Mạnh lắm, đối thủ mạnh lắm anh em ơi Nhìn thằng nào cũng to Không được rồi, không ổn rồi, không ổn rồi Không ổn rồi, bài như này thì làm sao mà đánh được đây chưa có 3 mech đúng không? Rồi, một round nữa nhá, một round nữa, một round nữa. Nếu mà round này mà tôi thua và round sau tôi không có con nào lên hai sao ấy thì chắc là tôi sẽ phải bán hết bài đi đấy. Tôi sẽ eco nhá anh em nhá, chắc là eco. Nhìn tức sức mạnh tương quan là biết là thua. Đối thủ rất mạnh luôn. Các đối thủ toàn có hai sao rồi thôi anh em ạ mà có CLG mạnh nữa Các cái CLG như kiểu đỏ với cả Những cái CLG mà có kẹp Fallen Witcher đầu game mà rất mạnh Hunter cũng là những cái CLG mạnh ở giai đoạn đầu game nên là giờ chúng ta không có một cái con hai sao với bộ mech khả năng đánh chuỗi thắng để mà có kiếm công nghệ là rất khó ui rao này mà lại còn bị đẩy nhiều thế này chết đi bạn ơi chơi đi, chơi đi, chơi đi, nhanh lên Nốt, nốt, nốt Ui rồi ôi Vẫn cố đẻ thêm con nữa Không ổn rồi, bài yếu quá Ra mỗi rau một kiểu anh em ơi Chả nhé lại cho Greater vào đánh Greater <laughs> Không anh em ơi, đồ này đánh Greater cái gì Đồ này đánh Greater thì cũng yếu <clears throat> Không được anh em ạ Đồ, đồ bắn trưởng không phải là đồ đánh tay Đồ này là đồ tôi xác định là đánh công nghệ mech ấy Đánh Goblin mech đầu game là tôi ghép đồ bắn trưởng rồi Thôi Giải tán anh em ơi Tạm thời thì thôi Đấy ui rồi ôi một quyết định chính xác của tôi Tí lừa thì coi như nó đẩy cho một đống luôn Bình tĩnh nhá Đây nó không phải là là chúng ta eco trắng Đấy cứ bình tĩnh đây là chúng ta không hề cô trắng mà là chúng ta đang đợi bài để mạnh để cho vào anh em nhá. Đây từ từ bình tĩnh, tôi mua những cái con mà nó cần thiết để chúng ta tí nữa bài mạnh có phát là tôi tôi bỏ bài lên luôn. Đấy. Còn bây giờ chưa bỏ được, bỏ bây giờ ấy là bị đẩy đấy. Có rất nhiều những cái con Skull Hunter này, con sâu này. Đấy, là những cái con có thể đẻ được, Whisper Seer các kiểu các thứ. Tốt nhất là không nên cho bài vào anh em ạ. À. Có nhà nó bốn đỏ kẹp với cả cả Skull Hunter kẹp với cả heo rồi. Đấy nên là không cho bài vào được anh em nhá. Cho bài vào thì phải có đam cơ. Đam kết liễu ấy. Ví dụ như là ba assassin này, là ở level 4 là ba assassin kẹp gấu được này. Đấy, vừa giữ máu lại vừa câu gấu. Hoặc là ba hunter kẹp gấu. Đấy nhưng bây giờ tôi chưa có ba hunter nhá. Đấy nên là bây giờ từ từ anh em ạ, bình tĩnh, cứ bình tĩnh để như này mất ít máu hơn. Để như nào mất ít máu hơn thì đấy nó là cái tối ưu nhá anh em nhá. Từ từ đã ở đây là tôi thấy có hai con hai con uh, heaven bomber là mua được đấy Đấy, em thấy không? Tôi bỏ ra là chuẩn luôn Đây này, round này mà nếu mà tôi bỏ bài vào là tôi mất sẽ rất nhiều máu Nên phải bỏ bài ra Đây này, đấy, ok nhá, đây nhá Nhìn này Cái bài như này này là chúng ta có thể bỏ bài vào Khi mà chúng ta có đam Anh em nhá Đây, tôi bỏ bài vào Tôi ngại gì đâu Đấy ừ. Bỏ bài vào luôn không phải là bỏ trắng mà là bỏ trắng là để mất ít máu hơn Chứ không phải bỏ trắng là để mất nhiều máu hơn nha anh em nhá Bỏ trắng mà mất ít máu hơn thì chúng ta cũng lên bỏ trắng Đấy còn nếu mà bỏ trắng mà mất nhiều máu hơn thì đừng có bỏ trắng Như là cái bài này bây giờ nhá là tôi là có thể đáp được với cái lượng đam từ con Heaven Bomber Nên là tôi sẽ à, để à, cái con Heaven Bomber này vào Nhá Rồi Có một cái con tăng cơ phía trên nó chính là con rồng Nên là tôi từ từ đã tôi lấy cái đồ cho con rồng Đây cái đồ này cho con rồng nó tăng này Đấy Con rồng này nó tăng rất khỏe nhá Không yếu đâu Nó là con tăng cơ rất khỏe cho đầu game đấy Cái bọn Hunter mà chơi là rất là muốn là có cái con rồng này Nó nó làm tăng cơ ở phía trên à, Nếu mà chơi Hunter đầu game thì con rồng này nó ở phía trên nó uy tín lắm Đấy nha anh em nhìn nhá Đấy gặp thằng này là tôi tôi tôi sẽ có một cái con rồng phía trên để tăng cơ Đấy vừa giáp xoay luôn Xoay luôn Đấy trong lúc đấy thì có thể tung trưởng tên lửa phía dưới ấy giết được một vài con ấy không ấy ui được quá luôn bạn ơi ui vớ vẩn thắng này không không không không không không ừ chưa muốn thắng chưa muốn thắng thắng luôn đấy hả dã man thật sự <laughs> thôi không sao không sao thắng luôn thì thôi chơi thua thắng luôn không vấn đề gì tôi tưởng vẫn thua <clears throat> thì được chơi chữ thắng nhá thì bây giờ nếu mà thắng rồi này thắng rồi thì tôi lại lại bây giờ lại lại lại ở đây tôi có sẵn cái con unicorn đúng không? Ok, rồi bây giờ tôi up cái con unicorn này lên hai sao Cho vào luôn Đấy <clears throat> Không ngại, không ngại anh em ơi Tôi tôi không phải là đánh chuyện thua Đấy, tôi nói từ đầu rồi mà Tôi nói từ đầu là tôi tôi không bao giờ tôi đánh chuyện thua luôn tôi Khẳng định với anh em luôn Chỉ là khi nào bài tôi mạnh là tôi mới cho bài lên thôi Đấy nha, bây giờ tôi up luôn 6 cho luôn lên <laughs> Đấy, anh em thấy không? Bài này nó là bài tôi lấy đồ, bắt đầu là đồ bắn trưởng mà Chính vì thế là bây giờ thoải mái luôn, bắn trưởng khỏe mà đấy nhá nhìn thằng này có ăn được không nhá vớ vẩn là tôi ăn được thằng này cơ anh em ạ xét về mặt tương quang lực lượng là có khi là tôi lại còn ăn được thằng này đấy bắn trưởng kinh lắm rồng ờ, tăng cơ về trên rồi nhá đấy tên lửa bắn đằng sau hay không ui rồi anh em ơi khỏe luôn được quá nhờ Vớ vẩn này còn đánh được chuỗi thắng ấy nhá <laughs> Đây rồi, cây rồi, cây rồi, bình tĩnh nha Đây nha, từ từ nha Để xem bây giờ form này Nếu mà bây giờ thêm một con Hunter nữa thì ngon Thêm con Hunter nữa là lên 7 kẹp 3 Hunter Đấy, đánh được chuỗi thắng luôn đấy anh em ạ Không nhất thiết là phải là 6 Hunter đâu Nhiều khi là chúng ta chơi nhưng mà Hunter hệ bắn trưởng Ở giai đoạn đầu game cũng ok Đấy, nếu mà chúng ta có đủ cái lượng mana Rồi, tôi tính xem là ở round 11 được gặp ai nhá Xem là gặp cái thằng nào chưa gặp Đánh giá tương quan lực lượng để còn biết cách mà up hay là không up cái round ha, cái round 11 này này là một cái round đặc biệt mà chúng ta có thể biết trước được đối thủ chúng ta gặp ở cái round sau. Đấy. Hoàng Hiếu anh em nhá, chơi bộ nai. Chơi bộ nai. Đang có hai cặp rồi. Ba cái này thì vẫn chưa sợ lắm. Có khi là tôi sẽ không up không áp cấp Cái round 11 chúng ta biết trước ở đối thủ Round sau chúng ta gặp là ai Sức mạnh nó như nào Để đánh giá tương quan lực lượng Đấy Ví dụ đối thủ mạnh quá chúng ta không thể nào nó ăn được ấy Thì chúng ta không cần phải up level làm gì cả Hoặc là đối thủ quá yếu chúng ta không cần up level làm gì cả Đấy nhưng mà đánh giá là nếu mà chúng ta có thể ăn được Nhưng mà nếu mà để nguyên đội hình không ăn được Thì chúng ta lên up cấp Để lúc đấy chúng ta có thể bổ sung vào những cái con chết Tăng cái Celesi cũng như sức mạnh của đội hình lên Vừa đủ để chiến thắng đối thủ Đấy Sử dụng tiền như thế nó gọi là hợp lý anh em ạ Nhá anh em nhá Round này là tôi có một con Siren ở đây Mà nếu mà tôi cho ba Hunter vào ấy Thì cái đội hình này nó sẽ mạnh hơn rất nhiều Đấy <clears throat> Khả năng là tôi sẽ up cấp anh em ạ Với ba Hunter bổ sung vào Đội hình nó sẽ tăng gia tăng sức mạnh lên nhiều hơn vì chúng ta sẽ vừa có đam vật lý vừa có đam là là, là, là phép Đấy Nói chung là cái round này áp cấp là rất hợp lý rồi Khi mà đối thủ cũng đã lên được cái con ờ, con con Avenzo Glide lên hai sao Rất nguy hiểm Sồ vào rất kinh Cần có những cái lượng đam đánh tay nữa Hay quá Hợp lý quá nhở Quá hợp lý luôn anh em ơi Trời ơi Hợp lý quá May mà có một cái khống chế đến từ con Siren khiến cho đối thủ bị đóng đá. Rồi. Vớ vẩn đánh một lúc nữa có chuỗi đấy anh em. Cung đen này, nếu mà cho cung đen vào thì có thêm Exit nữa, trừ giáp đối thủ. Vừa bắn trưởng vừa đánh tay. Và khi mà chúng ta mua con cung đen chúng ta bán nó Siren đi chúng ta sẽ có được 10 tiền. Rất hợp lý. Tôi nghĩ là tôi sẽ cho vào. Vừa kích hoạt được Exit lại coi như là vừa có được một cái lượng tiền trong cái round tiếp theo chiến thắng round này là chúng ta coi như là lời hai tiền đấy anh em cộng thêm là được 10 tiền là lời thêm một tiền nữa u uh, hợp lý luôn anh em ơi nhìn là đội hình là biết ăn rồi hay quá thằng này nó chơi witcher à witcher demon kết hợp với cả linh hồn bộ đấy bây giờ cũng đang khá hot đấy tôi sẽ làm bộ đấy sau anh em nhá có khá nhiều anh em là muốn tôi làm cái bộ đấy nhưng mà tôi thì bây giờ tôi đang là là là, là test cái con tướng mới này này, con uh, Fallen Witcher. Nó đang uh, có một cái sự thay đổi. Và cái sự thay đổi đấy khiến cho rất nhiều anh em là còn bỡ ngỡ, còn chưa biết. Đấy. Có rất nhiều anh em là vẫn còn đang tranh cãi về cái con Fallen Witcher và cũng chưa biết là cái con này nó kết hợp với bộ nào thì bây giờ là là ok nhiều người là kết hợp linh tinh là bây giờ vẫn là kết hợp Fallen Witcher Sau đó thì kẹp chúa quỷ rồi kẹp uh, Witch, Witcher vào đấy Nhưng mà thực ra là cái bộ đấy mà kẹp kẹp kẹp Fallen là coi như là bóp luôn Nha anh em nhá Kẹp uh, xác định là đóng hòm Bây giờ chơi cái bộ đấy không bao giờ người ta chơi Fallen nữa Fallen mà ví, ví dụ như Fallen nó hóa cái con con Shadow biến thành cái con khác thì thôi xong Biến thành cái con Fallen thì thôi coi như là phế luôn Shadow dồn đồ đúng không? Bộ Witcher là dồn đồ cho Shadow Mà bây giờ mà lại biến thành con Fallen thì có phải là toang không? thậm chí là tôi ăn được cái thằng này luôn đấy tôi nói thật với anh em đội hình này của tôi nó không hề yếu nhá thằng bốn đỏ kẹp với cả ba warrior rồi bốn đỏ ba warrior có skull hunter có có có heo có cả cả cả cả doom nhưng mà đấy anh em thấy không đội hình này không hề yếu anh em nhìn tôi kết hợp mấy cái con kiểu nó linh tinh này thôi nhưng mà đấy thực ra nó là cả một cái coi như là ừ, về mặt gọi là kinh nghiệm đấy kinh nghiệm chơi rồi biết kết hợp những cái con nào với nhau để nó mạnh ấy nên là bây giờ ấy anh em yên tâm là cái đội hình như này nhá Giữ chuối luôn Đến khoảng round 18-19 vẫn ok Đấy tôi phải nói thật với anh em như thế Không yếu đâu Đam rất to đấy <clears throat> Nói chung là Chúng ta có thể giữ được cái đội hình này Tất nhiên là cũng không hẳn là là cái đội hình này ờ, nó như này Và tôi bảo anh em là nếu mà anh em form như này Thì nó sẽ giữ chuỗi được đến round 20 nhá nó tùy trong cái trận đấu đánh giá cái sức mạnh đội hình của đối thủ nữa so với chúng ta nữa đấy tôi có một cái là tôi đánh giá được cái sức mạnh của đội hình đối thủ ấy nó rất là ổn nên là tôi thường là tôi sẽ không bị mất chuỗi ở những cái giai đoạn kiểu như này trừ khi đối thủ quá xanh thôi u thằng này có vẻ, vẻ hơi to nhỉ ăn được không trời ơi nó bớ vào con con con con con con con ấy u vẫn búp được đam rồi hay quá u được hai đầu với hai hai đầu với hai hai đầu với hai bạn ơi ừ hai đầu với hai nhưng mà tôi bắn trưởng tôi bắn trưởng được nó có búa xét đấy nó có búa xét trong xoay anh em thấy không vẫn ăn được luôn trời ơi hai lần cắt chuối á anh em thấy không đánh giá đối thủ đấy nó là cả một cái như là bề dày kinh nghiệm <laughs> đánh giá đội hình đối thủ là thấy hai thằng có chuối là không ăn được tôi đúng không dạ, tôi tôi vẫn để đấy thôi Đấy còn ví dụ nhá Nhưng mà tôi thấy là ví dụ cái thằng vừa nãy nó, nó có khả năng nó ăn tôi chẳng hạn Là tôi xả tiền ngay Chứ tôi không để thế đâu Tôi giữ chuỗi bằng được mà Nhưng vấn đề là tôi nhìn thấy đối thủ không bằng thì, thì thôi Thì cứ để thế thôi Đấy giữ chuỗi đỡ mất tiền đúng không Vừa là đỡ mất tiền xả tiền Đấy vừa lại vừa đủ để ăn được đối thủ Tất cả hai cái trận vừa rồi là chỉ là vừa đủ thôi ừ, hai cái trận đều là vừa đủ để ăn đối thủ đấy nhưng mà mất một cái cái lượng tiền nó không không không không nhiều ấy mà vẫn vừa đủ để ăn đối thủ đi ngon quá gì đã đấy để chúng ta có thể giữ được cái lượng tiền chúng ta form là cái đội hình chuẩn nhá anh em nhá thế đó nó sức mạnh đội hình là đủ để giữ chuỗi là được rồi không cần phải quá mạnh đâu. đó nó nếu mà chúng ta ăn được đối thủ thì cứ để thế mạnh vừa vừa thôi cũng không cần phải đẩy đối thủ nhiều quá bởi vì thực ra là cái công việc đấy có thể là để cho người khác đẩy cũng được trừ khi là chơi mình cái đội hình bít biết các thứ thì đẩy nhiều thôi ok rồi, lên 8 Tạm thời chưa có con nào cho vào anh em ạ Nhưng mà tôi vẫn lên 8 rồi tôi, tôi, ờ, tôi, tôi, tôi cho cái con cây vào cho nó thêm tí tăng cơ phía trên Thực ra cây nó cũng phải chịu được phải 3 hit 3 hit đấm Trong ba cái hit đánh đấy là cũng có thêm thời gian để cho mấy cái con phía dưới nó tung trưởng anh em ạ Rồi cứ từ từ Tí nữa nó sẽ Tôi tôi sẽ vứt cái con uh, cung đen đi thôi U uh, thằng này chơi gì đấy 9 mét à Chết rồi cái đội hình của tôi thì Tôi chơi một cái đội hình là nó hơi hơi sợ ở bộ 9 mét anh em vẫn ăn được luôn Hay quá Nhìn trông có vẻ là không thua đâu Không thua đâu Hay quá Anh em thấy không Quá được luôn Cái con Heaven Bomber nó gánh tôi từ lấy giờ để rồi Bây giờ ra một con Wing nữa tôi sẽ thay con cung đen anh em nhá Thực ra tôi tôi mua con rồng không phải là để kích hoạt cái bộ Exorcist Đấy Mua con rồng cũng không phải là để kích hoạt ba tơ đâu à, Chủ yếu con rồng đấy là nó có một cái lượng máu lớn để nó tăng về trên thôi Cho cái hàng phía dưới nó bắn trưởng thôi anh em Bộ này là cái bộ bắn trưởng mà Rồi tôi xem là còn ai chưa gặp nào Đây cũng sẽ là một cái bước đánh giá xem là sức mạnh đội hình của tôi liệu rằng có thể là là đáp ứng được không trong cái hai cái round cuối cùng. Round 18 với round 19 anh em ạ. Round này gặp thằng Goblin mà chưa đủ bộ, vẫn thiếu một con. Ui thằng này đi rồi Thằng này như được bot hay sao anh em ạ Kiểu như mới update thiếu người chơi Nó ghép với cả bot vào Đây không phải người đâu Tôi nghĩ là bot đấy Đây rồi nha anh em nhá Bây giờ chúng ta sẽ bán cái con này đi Cho Wing Ranger vào Ok Thôi bán nó này đi thôi Để xem nào bây giờ Bây giờ chúng ta còn thiếu một con nữa Đấy chính là con gì anh em biết không Nó chính là con Grim Để tôi có thể kích hoạt được 9 phe giờ Mà chưa chưa có Grim anh em ạ Có lên roll không nhỉ Không kịp rồi anh em ạ Tôi nghĩ là round sau tôi sẽ roll Ui nhưng mà gặp thằng này có vẻ to quá Fallen này Fallen Witcher 2 sao này Nó hóa ra hai con Fallen Ăn nổi không Ăn nổi không Ăn nổi không Con thỏ bị bắt rồi Chết rồi Không đủ đam Không đủ đam Không đủ đam Không đủ đam Không đủ đam Chán nhờ Round sau tôi định roll đấy chứ round này là là là kiểu còn đang lưỡng lự thiếu quyết đoán nên là chưa kịp roll đến lúc định roll thì nó lại hết bố bao giờ chán thế mất chuối cho cái thằng đấy thôi round sau không làm gì ở đâu anh em ạ round sau là gặp cái thằng hoàng hiếu thằng hoàng hiếu kia nó mạnh lắm không chơi được hoàng hiếu kia là nó chơi nai anh em ạ gặp thằng lai thì không chơi được không ăn được bộ này chưa đến cái lúc mà ăn được ấy Ăn được thì nó còn phải form dài lắm Đồ này chưa đủ để ăn Thôi Không làm gì cả anh em nhá Giữ tiền thôi 50 tiền roll Thằng lai này nói chung là là, là là bây giờ đam nó không thấm được đâu Đấy Khi nào mà phải form được là 9 giờ full 2 sao Có cây full 3 sao Cây 3 sao thì may ra mới ăn được Còn cái tầm này làm sao ăn được thằng này Khó lắm Chúng ta sẽ cướp chuỗi của nó sau Có hai thằng đang có chuỗi đây này Đấy Chúng ta 50 tiền chúng ta luôn kiếm 9 phe giờ Sau đó thì uh, sẽ cắt lại cái chuỗi Xin lại cái chuỗi này ở những cái round từ 20 đến 25 Hy vọng là gặp bọn nó sớm Và cũng hy vọng là hai bọn nó không gặp nhau <clears throat> Đấy, bây giờ chúng ta có 50 tiền là roll là được rồi Thế là cũng ổn rồi anh em ạ Mà mà mà máu tôi cũng thấp chưa kìa Thế hiểu sao Tôi bây giờ tôi còn 61 máu Dã man thật sự Đánh như thế có chuỗi như thế mà rồi vẫn cuối cùng vẫn là còn 61 máu anh em ạ Bởi vì cái giai đoạn đầu game ấy là tôi bỏ trắng bàn đấy Đấy, đấy là cái lý do sao mà máu tôi còn thấp thế Mà bây giờ tôi phải form sớm với đội hình 9 giờ không là toang đấy Còn ở trên nó khỏe, nó nó form nhanh lắm Nhất là cái thằng Lai mà để cho nó khỏe Nó slow ball thì là toang Thằng đấy nó slow ball nó lên 11 đấy Lên 11 là 6 Glacier kẹp với cả cả cả cả sáu cái like mạnh lắm nên chúng ta sẽ phải chơi cái bộ mà mạnh ở giữa game chúng ta phải tận dụng đây rồi Fallen Witcher hai sao lập trứng luôn con này nhân vật chính là con này anh em nhá nên là đương nhiên là trứng nó sẽ là của con này rồi bây giờ dồn đồ đã dồn đồ cho Fallen đây anh em ạ cứ dồn uh, hết đồ cho nó thôi Trừ cái món đồ uh, gậy hack Gậy hack gì thì thôi Để cho Heaven Bomber cầm Ok anh em nhá Anh em nhìn đây anh em cũng đoán ra được là hôm nay tôi chơi cái gì đúng không Tôi sẽ kết hợp con Fallen Witcher này với 9 giờ Để xem là, là liệu rằng là nó có thể là thành một bầy Fallen Witcher không anh em nhá Bầy Fallen Witcher thi nhau bắn giống như ở trong Dota nếu anh em chơi Dota anh em sẽ biết Khu là Witcher gọi bóng ra Ở trong cái, cái, cái, cái game Dota thì nó gọi là con uh, Tero Blade Nó sẽ gọi bóng ra, nó sẽ phá nhà Rất là là là khỏe ở giai đoạn late game Nó là một con carry ở trong game Dota đấy Kiểu mỗi con Grim thôi anh em ạ ờ, Grim là một cái con mà nó nó chính là cái con co ở trong cái bộ này thiếu con Grim thì là coi như là không thể nào là có thể là là form được cái bộ 9 Feather. còn quan trọng nhất ở trong game luôn. Quân bài quan trọng nhất ở trong trong cái bộ này. Chúng ta sẽ có một cái cái con Grim mà chúng ta sẽ ghép được cái bộ 9 Feather level 8 anh em nhá. Vứt con rồng đi. Vứt rồng và bỏ Ilicon ra ngoài. Ui gặp thằng này rồi. Cắt chuỗi rồi không? Chưa cắt được. Cắt được không? Cắt được không? Khó lắm anh em ạ Tầm này chưa cắt được đâu Phải được 9 phe giờ mới cắt được cơ Xanh đấy Thôi xong rồi Thế là chúng ta đã không có cơ hội cắt chuỗi thằng này Đen thật đấy Ui rồi ôi sao bạn không đến muộn một round bạn ơi Trời ạ à. Tôi ra được cái con này ở cái round sau đấy Cày thế nhở đùa đây rồi đủ bộ rồi đây rồi để xem là full witcher nào anh em nhá con full witcher này có một cái hay rất là hay đấy chính là ở trong cái meta mới ấy, nó thay đổi cái skill khiến cho là khi mà nó biến hình ấy là nó biến cái con bên cạnh nó cũng biến thành một cái con Fallen Witcher nữa. Đấy và nó được hưởng ở toàn bộ cái đồ của con Fallen Witcher anh em nhá. Cái con bên cạnh ấy. Rất hay luôn. Đấy tức là nếu mà cái con Fallen Witcher này Nó đứng cạnh một con ba sao Thì nó sẽ biến cái con bên cạnh Đấy nó thành cái con Fallen Ui anh em ơi Tuyệt vời luôn Mạnh rồi Rồi bây giờ chúng ta có form một cái đội hình mạnh đá này Đấy Con Fallen này nó sẽ gọi bóng biết các kiểu các thứ ra Hai con Fallen đều là, là, là những cái con mà nó có đồ nha anh em nhá Hai con Fallen gọi ra đều là những con có đồ Ngoài ra chúng ta sẽ có những cái con bóng của con Volan của chúng ta là gọi ra từ cái bộ 9 giờ nữa nên là có rất nhiều bóng. Đấy, 9 giờ gọi ra thì cái con đấy nó gây 100% đam. Rất to. Mà cái bộ này thì nó rất dễ để có thể roll 3 sao bởi vì chúng ta chỉ có chơi ở level 8 thôi. Chúng ta không cần phải lên 9 lên 10 làm gì cả. Chơi ở level 8 roll 3 sao toàn bộ đội hình. Đấy. Khi đó thì Fallen Witcher nó cũng sẽ lên 3 sao và nó sẽ biến ra hai con hai con xung quanh thành cái con Fallen Witcher mà trong lúc đấy thì tôi có là hai con xung quanh là cũng có thể nó sẽ lên được 3 sao rồi Đấy, 9, 9 mét này, 9 mét này À, thằng này chưa đủ, chưa đủ Hay quá, chưa đủ Thằng này nó, nó, nó, nó, nó, nó chơi cái gì ấy? Không phải anh em ơi Đây là 9 phe giờ Thằng này nó chơi 9 phe giờ Có phải không nhở Ơ, ừ, cũng không phải luôn Nó chơi, nó kẹp cả phe giờ, cả cả mét vào luôn Rồi, roll cây 3 sao anh em nhá con này được Nói chung là tôi sẽ roll cả hai Sa Linh thôi nhá, không chơi anh em nhá Sa Linh thì, thì thôi Sa Linh này chắc là tôi không chơi đâu Không chơi Sa Linh Rồi từ từ đã anh em ạ, rau này thôi Tôi nghĩ là tôi sẽ bán cái con Whisper Seer đi Hết slot rồi Từ từ đã Bán cây luôn Ok Hết giờ rồi anh em ạ, không luôn kịp là thôi, dừng lại đã Round sau luôn tiếp Cái lý do tại làm sao mà tôi không chơi con Starlink thì tôi đã coi như là chia sẻ ở cái cái cái uh, video trước rồi Đấy Là chơi cái con Fallen Witcher này mà chơi thêm cái con Starlink mà dồn đồ cho Starlink thì nó chỉ phế thôi anh em ạ Nó phí lắm Chả may mà mà đấy Con Fallen này mà nó biến cái con Starlink thành con Fallen mà cái con xe linh cầm đồ thì là nó là rất là sida anh em nhá nó là gọi là đóng hòm luôn đấy nên là thôi ok rồi rồi chúng ta chơi cái bộ mà chơi cái con phô lần này chúng ta chỉ chơi những cái con rẻ tiền thôi anh em ạ đưa mấy con rẻ tiền lên ba sao thôi thỏ này sắp lên ba rồi thiếu hai con nữa hai con nữa hai con nữa hai con nữa ui đây rồi hay quá rồi Tuyệt vời anh em ơi Vừa đủ Xếp lại đội hình Bây giờ thì cái con thỏ lại phải đứng cạnh cái con Fallen anh em nhá Cứ con nào ba sao thì anh em để đứng cạnh con Fallen Nó sẽ biến thành một cái con Fallen Với cái lượng đồ là y hệt nha anh em nhá Nó giống hệt đồ luôn Đấy và cái con thỏ là coi như nó biến thành con Fallen ấy là nó cũng sẽ là một con Fallen nhưng mà là Fallen 3 sao. Và nó cũng cầm đồ anh em nhá. Đồ cũng có sắp xoay. Đấy, nó cũng xoay được luôn anh em thấy không đấy đam thì nó rất to nhá đam thì nó cũng y như là cái con lần kia nhưng mà nó ở cái level 3 ba sao đam to hơn con lần gốc cơ đánh khỏe hơn luôn đấy nó chính là cái hay ở trong cái cái cái, cái con lần khi mà nó thay đổi chúng ta không cần lên ba sao chúng ta đã có một con lần ba sao rồi chúng ta kết hợp với một con khác rẻ tiền hơn đây ui rồi ôi tuyệt vời anh em ơi đây thực ra là con thỏ ấy Bây giờ sẽ kéo xuống dưới để gây đam Bây giờ chúng ta sẽ biến cái con cây thành con phô lần anh em nhé Squire sẽ phải mua Con Squire này để late game đánh với cả bọn Nine anh em ạ Chơi Squire đấm nhau với bọn Nine Lên 9 kẹp với Squire 2 sao nha anh em nhé Hiện tại tôi vẫn sẽ roll ở 8 thôi Cho khi nào mà full 3 sao tôi mới lên 9 cơ Trừ con Grim Chuck và cái con uh, Grand Herat ra còn lại là tôi sẽ đưa lên 3 sao hết nha anh em nhá Tức là bây giờ là chúng ta còn Fallen Witcher này Còn uh, Sao Divo và còn Wing Ranger Còn The Sork là tí nữa chúng ta sẽ cho lên Đấy The Sork thì có thể là ưu tiên cuối cùng nha anh em nhá Ăn nổi không? Ăn nổi không? Bây giờ tôi có thể ăn được đấy nhá Mạnh rồi, mạnh rồi, mạnh rồi, mạnh rồi, mạnh rồi, mạnh rồi Mạnh rồi anh em ơi, Fallen kìa anh em thấy không? Cô lần nó ra kìa Đông chưa Khỏe chưa Ồ Thấy chưa Cô lần ra liên tục Nhưng mà cái bóng bay ra nó lại đánh gần anh em ạ <laughs> Hơi sida nhở Nhưng không sao cắt chuỗi là được Hay quá anh em ơi Quá tuyệt vời anh em ạ Thôi roll Fallen 3 sao thôi anh em Quá nhiều tiền để roll Wing Ranger từ từ nhá bình tĩnh bình tĩnh 50 tiền roll không vội chúng ta có 50 tiền để roll mặc dù là cái thằng kia nó lên được 11 rồi đấy nhưng mà không có vấn đề gì hết 8 đánh với 11 cũng vẫn được anh em ơi không sao cứ con Fallen Witcher này lên 3 sao rồi anh em sẽ thấy Fallen lên 3 sao là nó sẽ biến ra hai con nhá anh em nhá hai con xung quanh đấy là thành hai con Fallen mà chúng ta sẽ là gấp 3 lần lượng đồ anh em có hiểu ra cái, cái, cái sức mạnh của cái bộ này không? Tức là chúng ta sẽ có ba con phô lần như nhau ở trên bàn cờ và mỗi con phô lần đấy nó sẽ cầm là những cái món đồ cam. Ví dụ anh em một con phô lần của anh em có 6 món đồ cam thì anh em x3 lên. Có nghĩa là anh em sẽ có ba con phô lần cầm 6 món đồ cam. Nó sẽ là 18 món đồ cam anh em nhá. Đấy, căng không? Quá căng. 18 món đồ kem trong ba con lần thì chỉ cần đánh ở 8 là quá là ok rồi anh em ạ Khỏe lắm anh em ơi Bộ này nói chung là siêu bà đạo Anh em nhá, anh em cứ thử đi Tôi tôi cũng không muốn quảng cáo nhiều Không thì lại người ta lại vào người ta sửa farm với bộ này thì chết tôi rồi <laughs> nhá, đừng có sửa farm nhá anh em nhá Chơi vui thôi Anh em sửa farm chết tôi Mãi tôi mới tìm ra được cái bộ để coi như là âm thầm làm bí kỹ leo rank thế mà tôi lên clip này anh em lại cầm anh em lại sờ phàm thế có chết tôi không vào cứ phải tranh bài với anh em sợ lắm anh em ạ đấy rồi lại nhiều người tranh bài của nhau xong rồi là là toang nên <laughs> thôi nhá anh em nhá anh em chơi một lần cho biết thôi nhá chứ anh em đừng có chơi một lần xong anh em nghiện anh em chơi mãi đi không ổn không ổn anh em ạ <laughs> liệu rằng có phải là như thế ừ, dã man thật sự luôn thề đùa chứ nói chung ấy là những cái bộ này tôi cũng cũng, cũng nghĩ là tôi nhiều khi là tôi up lên tôi cũng hơi sai phải nói là hơi sai đấy nhưng mà vì cái tinh thần là thôi thì mình làm vì cộng đồng mà ui anh em ơi cái round này nó sẽ thể hiện rất rõ sức mạnh của đội hình này anh em nhá anh em nhìn này cặp 9 mét nha anh em nhá ai thua đời nhà ai 9 phe giờ đấm 9 mét như con luôn này đấy mà tôi 9 phe giờ level 8 đấm 9 mét ở level 10 nhá anh em nhá 9m đã kẹp được vào Skelet Lancer mà vẫn bay màu Anh em thấy không Đấy nó chính là cái thể hiện sức mạnh của cái lap này đấy anh em Quá kinh khủng anh em ạ Đùa thật Trời giới thiệu cho anh em bộ này là tôi cảm thấy là bắt đầu là thấy sai sai rồi. <laughs> Có khi là là là cái cái cái cái bộ này ờ, thôi áp cho các anh em hội viên không thôi. Anh em ạ. Chứ còn bây giờ mà áp hết cho mọi người xong ngày mai mọi người vào mọi người học theo thì chết. Mất đi cái bộ bí kỹ của tôi. Cái này chắc là phải suy nghĩ lại đó <laughs> Suy nghĩ lại cho các anh em hội viên xem trước Các anh em hội viên xem trước một tuần nhỉ Xong rồi các anh em hội viên chơi chán chê rồi Leo rank queen xong xuôi hết cả rồi Thì bắt đầu mới public Đấy để cho các anh em uh, bình thường Các anh em viewer bình thường xem Thế thì có vẻ như là nó sẽ có một cái sự ưu tiên cho các anh em hội viên hơn Công nhận Có vẻ hợp lý đấy anh em nhỉ Tôi nghĩ là thế rồi cái này tôi sẽ suy nghĩ sau khi tôi làm clip xong Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ Nghiêm túc về cái vấn đề này <laughs> Rồi anh em nhá, rồi tiếp nào Thua ừ. lần ba rồi Trong lúc này tôi sẽ kiếm thêm một con cây ba nữa nha anh em nhá Đây Ok, full lần 3 sao đây rồi anh em ơi Ui rồi ôi Đây rồi anh em nhá Đây nó sẽ là như này Nếu mà anh em lên được có full lần 3 sao đúng không Đấy Thì bây giờ này kép cái chiến thánh nữa này Bây giờ đúng không? Là con Fallen 3 sao có nghĩa là nó sẽ biến ra hai con nha anh em nhá. Hai con đứng bên cạnh con Fallen Witcher ấy. Nó sẽ biến thành con Fallen Witcher và đồ là toàn bộ đồ sẽ giống hệt con Fallen Witcher anh em nhá. Đấy. Nên là chúng ta sẽ kiếm thêm một con 3 sao nữa để chúng ta dùng sử dụng cái combo này. Đây bây giờ thì chúng ta mới chỉ có là là là ui anh em ơi, anh em nhìn thấy gì không? Anh em có nhìn thấy gì không? Trời ơi anh em ơi, anh em vừa nhìn thấy ui ui bốn con vô lần luôn này. Bốn anh em nhìn thấy bốn con vô lần không? Ấy, ui Naruto anh em ơi, phân thân chi thuật. <laughs> Khỏe quá anh em ơi. Anh em vừa nhìn thấy tôi đấm cái thằng Glide 11 con không? 6 Glacier, 6 Glide không? Đấy, anh em thấy là anh em biết là sức mạnh của bộ này nó như nào. Rồi kiếm thêm một con cây nữa anh em nhá. Một con cây ba sao nữa để chắc chắn là chúng ta sẽ có là là là là, hai con ba sao. Rồi Cây ơi ra đi Một con nữa thôi Áp đến 9 luôn này U uh. Từ từ từ từ Vẫn thiếu vẫn thiếu Một con nữa một con nữa một con nữa À đây rồi Không sao Không có cây chúng ta có con Wing Vẫn chơi được ở level 8 anh em ơi Không cần cây nữa rồi, vẫn chơi được level 8 với hai con hai sao anh em ạ. À. Đây, bây giờ anh em kéo con Wing xuống đây. Đấy, hai con bên cạnh nha anh em nhá đứng hẳn lên luôn bởi vì chúng ta không cần cái skill của con wing nữa đấy cái cái cái cái lay này chúng ta chỉ cần skill con thỏ thôi con thỏ của chúng ta nó sẽ có cái skill đó là skill uh, combo với cả grim nó rất mạnh anh em ạ khống chế gây đam khống chế rất khủng đấy nhá anh em nhá chính vì thế là cái con thỏ chúng ta phải giữ lại chứ chúng ta không cho cái con thỏ nó hóa nha anh em nhá để thực hiện cái combo đẹp u cái thằng này to này thằng này là cái gì đấy 6 Warlock anh em ạ 6 Warlock kết hợp với cả cả cả Spirit Ui trâu đấy 6 Warlock kết hợp với 4 Spirit Căng Velomancer lên được 3 sao rồi cơ Căng đấy Căng đấy Thế thì con Velom này nó sẽ rất trâu Anh U nó chém nhanh không kìa Căng quá nhở Căng quá nhở Ui nhưng mà chém nhanh thì cũng chỉ đứng im thôi bạn ơi Đấy anh em thấy không Cái con thỏ kìa nó khống chế Đấy Ui thỏ không chế hay không kìa anh em ơi Ui con con cây lâm ờ, ba sao cũng chỉ đứng im đấm luôn, <laughs> Đứng im cho con thỏ nó bắn kìa Ui rồi ơi anh em nhìn kìa Đấy cái hàng tô lần của tôi nó cứ thế nó dã thôi Khỏe chưa Khỏe không này Trời ơi cái đội hình vô địch quá anh em ơi về lò màng sờ to đấy Nhưng cũng chỉ được ghim cho đấm thôi anh em ạ à. <laughs> Về lò màng sờ full đồ Cũng chỉ là cái, cái bị bị thịt cho tôi tôi đấm thôi Không có làm cái cỡ nào mà có thể là tỉnh dậy được luôn Trước cái mũi tên của con thỏ Đấy chính là lý do tại sao mà tôi mới bảo anh em là Cái con thỏ này thì là chúng ta sẽ phải phải giữ lại Chứ chúng ta không để cho nó hóa nha anh em nhá Đấy là roll ở level 8 là chúng ta đã đủ bộ rồi khi mà Wing Ranger lên được 3 sao thì chúng ta chỉ cần chơi 8 con thôi Không cần lên 9 con Đấy còn nếu mà Wing Ranger không lên được 3 sao thì có thể kiếm thêm một con cây nữa Sau đó chúng ta lên 9 anh em nhá Đấy, một con cây 3 sao nữa lên 9 là có ba con Fallen ở hàng trên cùng Đứng hiên ngang ở phía trên luôn Đấm vào nó luôn Mà không anh em ạ, thực ra là có bốn con Fallen chứ Chúng ta thực ra là có bốn con Fallen phía trên cơ Đấy, anh em nhìn thấy không? Ui, Lần này nhiều quá anh em ạ Lần này nó là bao nhiêu con đấy Đúng bốn con luôn Ui rồi ơi bốn con full lần này Ơ nhưng mà sao bắn vào chết được kìa Đi làm sao nhở ôi kìa Ui không ổn rồi anh em ơi Không ổn rồi Chết rồi cái con quái vật này to quá Con thỏ tôi chết rồi Không cản được con này rồi Anh em ạ à. Ui sợ thế Ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ vẫn khỏe vẫn khỏe vẫn đấm được vẫn đấm được vẫn đấm được anh em ơi u trâu chưa trâu chưa fallen witcher của tôi trâu chưa ồ ồ ồ ồ như nào như nào ui rồi ôi chưa chắc đã ăn được ui loan được rồi ui lại được hồi máu được ui hay quá anh em ơi hòa với kinh như vậy không để cho mất chuỗi luôn khỏe chưa anh em thấy khỏe chưa rồi rất rất là căng luôn <laughs> Đúng là những cái con quái vật đánh với nhau anh em ạ à. Đại chiến của các vị thần luôn Toàn những cái chiến thần đánh với nhau luôn Quá khỏe Bên một bên thì Fallen Witcher là 3 sao Cộng với cả coi như là thêm hai người anh em nữa <laughs> Và một cái bóng Và một cái bóng nữa Là bốn người anh em Đấy bốn người anh em Fallen Witcher Có một cái lượng đồ là như nhau Đấy gấp 3 lần đồ so với cả một cái con uh, chiến thần mang sơ 3 sao ở, ở team đối thủ Con đấy nó cũng to đấy, nó cũng khỏe, rất khỏe luôn Nhưng mà rồi cuối cùng uh, đại chiến nó đã hòa nhau Kinh thật Còn cái bọn lai này thì, thì không tính tiền nha anh em nhá 6 Glacier, 6 lai thì không tính tiền luôn Gặp ba con chiến thần này của tôi thì tôi cũng xác định là bay màu thôi anh em ơi Khỏe lắm anh em ạ à. Để xem là liệu rằng có thể ăn được không ba Fallen ba sao đứng phía trên full đồ luôn Đây là ba con nhá anh em nhá Gấp 3 lần lượng đồ đấy Tí nữa ấy, chắc chắn là tôi nếu mà càng về late game thì tôi càng khỏe thôi anh em ạ Bởi vì làm sao Late game là tôi sẽ có 6 món đồ cam dành cho con Fallen Và tổng cộng là nếu mà tính ra tôi sẽ có tổng cộng là 18 món đồ cam anh em nhá Với 18 món đồ cam thì tôi có ngại gì bố con cái thằng nào 18 <laughs> món đồ cam thì tí nữa thì chấp cả lò nhà con lom luôn Trừ khi là lên được Velom 10 sao anh em nhá Chứ còn cái tầm Velom 3 ờ, sao thì quá bình thường Velom 3 sao thì thêm 10 con nữa 10 con Velom 3 sao nữa nhá Mà nó chỉ là 10 con Velom 3 sao đấy Nó cũng chỉ có 6 món đồ cam thôi Đấy còn tôi ở đây là tôi có ba cái con Con Fallen Witcher Đấy mà thực ra là tôi có 18 món đồ cam <laughs> Thế thì nó khác lắm anh em ạ Velom Master có kiếm thêm thì nó cũng mất bộ 6 block Nó cũng sẽ là mất cái ờ, bộ uh, Spirit Ừ thế cái, cái cửa gì mà ăn được Nếu mà kéo đến late game Nói chung ý Nếu mà bọn này muốn ăn tôi ấy Nó chỉ có kết thúc trận đấu sớm thôi anh em ạ à. Càng kéo dài về late game thì cái bộ này nó càng mạnh anh em ơi Khi mà cái con Fallen Witcher này nó 6 món đồ cam rồi thì nó x3 lên thì bọn này đỡ làm sao được Đây chúng ta có thêm một món đồ cam nữa nhưng mà cho con thỏ anh em nhá Món này thì lại không phải là cho con Fallen Uh, lại thêm một cái giáp xoay này Thôi từ từ đã, từ từ đã không Cho con thỏ đi cho nó to máu một chút <clears throat> Khỏe quá rồi anh em ơi Thôi cái bọn uh, ừ, ờ, like tối thượng thì không tính tiền nhá Like tối thượng sang đây là chắc chắn nó bay màu Mà like tối thượng mà gặp cái bọn um, Velomancer 3 sao kia thì chắc là cũng thua rồi Bây giờ là chỉ là, là còn tôi với cả cái thằng kia thôi xem là như nào rồi anh em ạ à. Đây rồi Để xem là lần này có ăn được không nhá Con thỏ là có thêm một cái cái hack Thêm một cái hack là có khả năng là chống hồi máu Giảm 70% hồi máu Mày chết Lần này thì đỡ hộ cái Lần này đỡ hộ cái bạn ơi Đứng im mình chết luôn nhá Đứng im mình chết luôn nhá Hay quá hay quá Rồi cứ đứng đấy cứ đứng đấy Thỏ vẫn sống Thỏ vẫn sống bạn ơi Rồi nào Làm như nào như nào bạn ơi Ui rồi ôi Chuẩn bị mà, mà, mà lên thiên đường đi bạn <laughs> Lên thiên đàng rồi Lên thiên đàng rồi Ui rồi ôi Bay màu Hay quá Xong Rồi còn thằng Lai nữa thì thôi Chắc bây giờ AFK thì cho cũng thắng anh em ạ Thôi roll nốt cây ba nào Nhanh lên còn kịp Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh Đâu rồi đâu rồi đâu rồi Cây cây cây cây Sắp hết giờ rồi Nhanh lên Đấy con này lên cũng được luôn tiếp luôn tiếp luôn tiếp đây rồi, anh em ơi Kịp không Ui, up được con cây lên ba rồi đây này Thêm một con nữa Ui, tôi chết rồi, không kịp rồi anh em ơi Hết rồi, hết rồi, rồi phải ghép đồ đã Ui giời ơi, rau này không biết là có đi luôn không nhở Tôi nghĩ là chắc là nó cũng không thể thọ được đâu Làm sao mà ăn được với bộ này của tôi Trời ơi, bọn lai Glacier 6 Glide thì cũng thế thôi Ăn kiểu gì được Fallen Witcher to lắm anh em ơi ba con phun đồ mà đấy anh em thấy không đấm chết hết đạp to lắm anh em ạ ui xôi ơi anh em thấy cái đội hình này bá đạo không ở level 8 đấy nhá tôi còn đánh ở level 8 đấm ở level 11 luôn mà cái đội hình 6 glacier 6 glide nó đâu có yếu đâu đó là cái đội hình tối thượng của bọn lai đấy anh em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 3 Mà muốn lên Queen nhanh Thì anh em hãy xem clip bên trái anh em nhá 60 trận lên Queen với một cái đội hình siêu mạnh Mạnh nhất meta này luôn Và nếu anh em chưa xem cái trận đấu mà tôi gặp top 1 server Thì anh em có thể chọn clip bên phải anh em nhá Một cái trận đấu vô cùng mãn nhãn và kịch tính Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi thì anh em có thể ủng hộ cho tôi Bằng cách donate cho tôi Qua hệ thống Super Chat cũng như qua Momo Hoặc anh em cũng có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi hàng tháng Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo Bye bye